thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm nay thì chúng ta có đầu hai chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta có đuôi 9 anh em nhé về phần lô hai nháy ngày hôm nay của chúng ta thì có con 18 này ngày hôm nay thì cái bảng kết quả của chúng ta thì cũng chỉ có một con lô hai nháy thôi lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 10 và 01 này 10 và 01 30 và 03 này 14 và 41 này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 bạch thủ lô 41 và 43 anh em nào ghép xiên thì chúng ta cũng chiến thắng được anh em nhé đó ngày hôm nay thì con 41 ờ, của chúng ta về ở cái dãy nhất này 41 về dãy nhất này và con 43 của chúng ta về dãy 7 ngày hôm nay thì chúng ta ăn được hai con nổ trên kênh đề thì chúng ta không chiến thắng được đề thì ngày hôm nay nó về cái bộ đề 02 anh em ạ dù sao thì chúng ta ăn được hai con lô này thì nó cũng gánh sang phần đề một chút nào thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta ăn được ờ, bạch thủ lô 41 và xong thủ lô 43 anh em nhé thì trên kênh của chúng ta cũng ăn được hai nháy lô trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì cũng tiếp tục chiến thắng anh em nhé Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì ờ, chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được cặp lô là 0330 anh em ạ 0330 của chúng ta ngày hôm nay xiên với 91 và dàn đề của chúng ta ngày hôm nay thì mình khá là kết cái bộ đề 03 nhưng mà kết quả của chúng ta ngày hôm nay thì nó lại ra cái bộ đề 02 cơ thì khá là tiếc phải không ạ nhưng mà lô đề mà đề thì nó rất khó để mà bắt trong cái dàn 12 số này nhưng dù sao thì chúng ta cũng vớt phát được con bạch thủ đô là con 03 này và con 30 anh em nhé đó ngày hôm nay thì chúng ta cũng ăn được uh, bạch thủ lô và con nót là con 30 con 03 của chúng ta ngày hôm nay thì nó về ở cái dạy tư này anh em nhé 03 này và con 30 thì nó về ở cái dãy 6 này thì chúng ta cũng ăn được cả cặp lô 0330 cũng ăn được hai nháy lô khá là tiếc về phần xiên của chúng ta anh em ạ xiên của chúng ta thì bắt cho anh em xiên với lại 91 thì đầu 9 của chúng ta thì có 90 92 không có 91 anh em ạ nhưng mà ăn được hai con lô thì cũng quá là tuyệt vời rồi phải không ạ tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh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 Zalo ở trên màn hình này thì trên Zalo thì sẽ chốt cho anh em là một cặp lô này xiên 2 này và dàn đề 10 số của chúng ta để chúng ta chơi trong buổi uh, chiều hàng ngày đó thì cái dàn đề của mình thì uh, trên Zalo thì mình sẽ chốt cho anh em là cả xiên cả lô cả đề nên là anh em nào mà có nhu cầu thiện chí thì chúng ta kết bạn thì để chúng ta vào giao lưu trực tiếp với mình không qua trung gian một ai anh em nhé đó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 đường cầu này chúng ta lấy ở cái dãy 3 này cho mình kết hợp với lại dãy 5 càng mà chúng ta lấy ở dãy 6 này con đầu tiên bộ số thứ tư dãy 3 này và con cuối cùng bộ số thứ ba dãy 5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 kết hợp với lại càng một anh em nhé Ngày 12 tháng 5 của chúng ta đề về 02 thì chúng ta đã ăn được con đề 02 này trong bộ đề 02. Càng của chúng ta là càng 102 thì chúng ta cũng ăn cái càng 1 này. Thì tiếp tục cái đường cầu này để cho mọi người chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai. Thì chúng ta có bộ đề kép 22 này. ở đây thì chúng ta có 22 77 và 272 đường cầu này của chúng ta chỉ có bốn số anh em nhé nếu mà tính chuẩn xác cái đường cầu này ngày mai thì mọi người có thể là vào cho mình con 272 này nhiều hơn anh em nhé 272 nhiều hơn đó kết hợp với lại cái càng một cho mình để chơi cho ngày 13 tháng 5 về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này thứ tư này chúng ta lấy ở cái dãy 3 này hai con này chúng ta ghép vào bộ đài 34 này ba bốn ba ba chín ba tám bốn tám và tám chín tám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 525 và 575 để chúng ta chơi cho ngày 12 tháng 5. Ngày 12 tháng 5 của chúng ta đề về 02 thì chúng ta đã ăn được con đề 02 này trong bộ đề 02 anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 04. Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 và 595 đường cầu này của chúng ta cũng chỉ có 8 số ngày mai mọi người để ý cho mình là con 54 59 đấy là cái cá nhân của mình còn ông thích thì mọi người có thể là vào cái chạm 5 tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ nhắc nhở anh em hơn anh em nhé thì ờ, cái bộ đề này cái bộ đề thứ hai của mình thì cũng khá kết trong buổi chiều ngày mai về đường cầu lô của chúng ta ngày mai thì mình tiếp tục chốt thẳng anh em nhé cầu lô thì chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta rực rỡ rồi thì à, ngày mai nếu nó có tiếp tục hay không thì mọi người cũng có thể tham khảo ngày mai thì cá nhân của mình sẽ bắt cho anh em là bạch thủ 81 và song thủ 1221 anh em nhé về đường cầu đề của chúng ta thì bắt cho em là cái chạm 5 này chạm 5 của chúng ta ngày mai thì con 54 này 59 này